dán vào đây lên ghế ngồi nữa. rồi Messi lên ghế ngồi đi à, không thì ngồi đấy Messi ngồi đấy được ok ok siro này rồi pila ngồi dậy đi hôm nay nhá hôm nay là à, chúng ta sẽ ăn sinh nhật của anh nha qua rồi nhưng mà hôm nay coi như là ăn xin nhận bù nha hôm nay gọi là ăn ngọt rồi Nasi này Jimmy này đây mi đây mi của mi của mi của mi nhá của mi đây mi đừng có theo cái kiểu thế nhá theo kiểu thế là không ổn đâu đây Messi mi của mi vẫn có nguyên phần đấy mi có ăn hay mi không ăn vẫn nguyên phần đấy siro mi vẫn sẽ được phát phần đấy của mi đấy dù là mi không ăn phần của mi đấy rồi đến chốc nữa mà nếu mà mi không ăn thì anh sẽ cho con khác rồi nhá để như này nhá à, phát cho bôi điêu một miếng bé nó đi rồi anh nhà mũi béo bây giờ bây giờ là chờ anh một tí này để anh đi anh uh, rửa tay anh rửa tay anh cũng phải ăn miếng chứ không uh, thì toàn mấy đứa ăn không anh đói rồi nha đây của mi đây đó của mi đó rồi mấy đứa nằm ở đây trông cho anh nha châm cái này nhá châm đấy ngồi yên đấy giữ nguyên vị trí ngồi yên đấy giữ nguyên vị trí ừ rồi chờ đấy tí để anh đi anh rửa tay ngồi yên đấy ngồi yên đấy trông cho anh trông cái cái cái đồ ăn cứ ngồi yên đấy chờ anh một tí để cho con mi nó ăn nốt cái phần của nó đi đã con mi nó ăn lâu quá mi ăn nhanh lên để cho các để còn phát tiếp để các em nó còn ăn ăn đi nốt phần của mi đi còn chưa mấy đứa ngồi yên đấy trông cho anh nhá anh đói quá để anh vào anh nằm miếng mi ăn nốt đi Rồi ơi trời Rồi anh làm giống của anh đã Mưa còn miếng hoa lốt đây để ngăn mấy cái đã Ừ, ngon quá ừ, ngon quá rồi cái này cái này của anh để anh ăn mà ăn thăm và anh sẽ phát quà cho mấy đứa miếng bánh của mì vẫn còn nguyên nha mì ăn nốt miếng đấy đi để cho các em nó còn được ăn ăn nốt miếng bánh của mì đi ừ. ăn nốt đi ngon Này, xong phần của anh Bây giờ lại phát nhá. Nó suy này siro này pila này yumi này mi đây mi đây để phần của mi đây nhé mi ăn cứ ống mà ống dạo là sao nhỉ đây đấy mi không ăn thì mi đi ra kia ăn thì ở đấy giải quyết luôn cái phần của mình đi mà nếu mà không ăn thì đi ra chỗ khác chứ không có không ăn đừng có ngồi đây ở đây mà dỗi là không có um, phần thứ hai đâu rồi ok mấy đứa ngồi đấy trông cho anh nhá mấy đứa ngồi đấy trông cái uh, đống uh, bánh này cho anh này anh vừa mới uh, ăn xong mấy miếng anh khát nước và anh uống nước ngồi yên giữ nguyên vị trí nhá giữ nguyên vị trí đấy chờ chờ để uống cốc nước và mặc cái áo chứ không thể hơi nặng lại kia đấy sao Messi này nằm xuống bảo ngồi yên vị trí cơ mà cứ ngồi yên vị trí đấy nằm làm gì ngồi yên đấy để anh uống cốc nước đã trông bánh cơ mà nhìn đi đâu trông bánh không là nhớ con nào nó nó nó ăn mất ra nhìn mà cái đĩa bánh ấy trông đĩa bánh Hmm. Mấy đứa buồn cười nhỉ Bảo trông cho anh thì lại không trông thì còn nói năng gì Bảo trông chẳng chịu trông Thôi là ra đây anh phát tiếp Ok Ngồi lùi lại ngồi gần thế nhỏ rãi vào đây ra. Yumi Pila Pila ngồi lên đi Nằm thế hả Nằm thế chẳng nhìn cái gì đâu Siro Pila Yumi à, xếp thế nào nhỉ Bây xếp thế nào nhỉ? Messi mà ngồi thế em sợ là chạy rãi chạy vào quần anh mệt lắm thôi anh không nhứ nữa nhé nhứ nữa chạy rãi chạy hết vào rơi vào quần anh bây giờ thế này đỡ phải mất công phát này anh sẽ chia cái ờ, đồ ăn này làm 3 phần nhá chia đồ ăn này làm 3 phần đi không phải phát nữa thời gian quá hạn nhá anh sẽ chia làm 3 phần này à, và mỗi đứa một phần nhá nhưng mà tí nó mới được ăn chứ bây giờ chưa được ăn siro nhưng mà tí nữa để yên đấy Villa ngồi lui lại đi bỏ chân ra không từ từ từ phần này sẽ là phần của Pila nhưng tí nữa để yên đấy để yên chưa ăn vội tí nữa khi nó hô khẩu hiệu mới được ăn để yên đấy để yên đấy tạm thời cứ nhìn thế thôi chuẩn bị cái phần cho con Yumi con Yumi nó chỉ ăn được lúc bé thôi phần này là phần cho con Yumi nhưng mà tí nữa chưa được để yên đấy không tí nữa tất cả chúng nó đều phải chờ thì mi cũng phải chờ Đây, cho con uh, ờ, siro thêm này để anh ngắm xem là xem cái phần nào ít phần nào nhiều yên đấy nhá chưa được ăn đâu tên là tên là diệt anh nhá từ một con cổ xem nào ba phần là chia đã đều chưa của con siro đây nhá, con Kila đây của con mercy đây à đâu chết quên ở đây vẫn còn chờ chờ đánh chia nốt chia nốt chia nốt chia nốt cho chén nốt đi nãy là đầy quá phải bỏ ra đây rồi chia cho nó hết phần đi nha phần của Quantula thêm này phần của con ờ, Yumi thêm này xem nào như này là cũng vừa bằng nhau rồi đấy mi lên chỗ của mi đi mi lên mi có ăn được không ăn lên khẩn trương lên đi ok phần của mi đâu phần mi kia mà mi ngồi xích ra cái phần của mi phần của mi ở đây không có lượn vào cái khu vực đứa nào ở khu vực của đứa đấy nhá tránh cái trường hợp là có gì đây là phần của Messi nhá phần này là phần của Messi này phần này là phần của Siro này phần này phần của Pila và phần này phần của Yumi nhá yên đấy ngồi yên đấy chờ xem nào ngắm xem nào đã tất cả không Messi Messi mà Messi Messi à chỗ Messi đâu buồn cười nhỉ phần của maxi kết hợp này theo thì maxi không ăn ở đây thì anh sẽ để đây từ từ từ để cho cho nó cân nha chúng nó được ăn ở bên ngoài mà maxi là phải ăn ở trong bát maxi thích này thế thì cái này để phần của con vui rồi đây đây của maxi nhá đây của siro và đây của pila nhá chờ anh em đấy đây của con Jumi đây con Jumi xuống con Jumi ăn đi ok ba đứa ăn đi rồi hai ba một hai ba ăn